Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hậu Em đến từ Bình Định Mỹ Bao nhiêu Hậu. tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi chị Hiện giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh Dạ đúng rồi chị Công việc của mình hiện nay là gì? À, em làm kế toán chị Rồi mời bạn Nam giới thiệu Mình tên là Nguyễn Văn Tiền Tiền Money với chị Bên đây Hậu Tiền Hậu Hậu Tiền <laughs> Quê gốc là ở Bình Định Ồ. Sống ở Đắk Lắk Và hiện tại đang công tác ở Đà Nẵng Công việc của bạn là như thế nào? Em làm công tác quản lý của trường đại học ở Đà Nẵng Ở trường đại học gì bạn? Dạ Đại học Duy Tân Đà Nẵng Bạn gái à, có ngại yêu xa không? Dạ không, cái này em không ngại chị ạ với lại, Không ngại? Dạ, với lại bữa nay uh, cũng có mạng rồi Zalo rồi Facebook mình có thể nói chuyện được chị Đúng rồi cứ nghĩ Rồi là mình hỏi cái bạn trai đây có, có thể bảo à. lãnh bạn đó rằng cái toán được không? Cái công việc cụ thể của bạn quản lý ở trường đại học là quản lý gì bạn? Dạ hiện tại em là ờ, trưởng phòng quản lý khoa công nghệ của trường ờ, sinh viên của trường Trưởng phòng Có sắp xếp công việc gì được cho bạn nữ không bạn? Dạ thì ờ, chắc là cũng ổn thôi chị ơi nhưng mà ngoài đó rất nhiều cô giáo xinh đẹp đại khái là nhiều người đẹp nhưng lý do tại sao anh lại vào thành phố hồ chí minh để tìm người yêu thông qua chương trình này thì đối với em thì tình cảm nó đến chỉ có hai cái thôi một là sự nâng cấp từ tình bạn lâu quen lâu ngày thành tình yêu hai là có cái, cái, cái gặp đầu tiên gọi là cái tình yêu sắp đánh là tính chất công việc nó quá là bận nên là cũng ít tìm hiểu bạn nữ à. lý à. do tại sao mình chưa có bạn trai <laughs> dạ em thì lên đây với hai lý do cái à, lý do mà lớn nhất mà em muốn thực hiện là thực hiện cái lời hứa của sếp tại vì à, lúc trước đó là sếp hứa là à, em cưới chồng đi rồi em mời mọi người trong đây á thì anh sẽ bao giấy máy bay cho mọi người về quê em đang đám cưới à. <laughs> với lại cái lý do thứ hai nữa là bạn bè em á ai cũng giải phóng hết cái kiếp độc thân rồi còn em đánh mãi đánh hoài mà sao giải phóng không được cho nên là em là chắc là nhờ chương trình kiếm hộ giùm em là mình có được bao nhiêu mối tình rồi dạ trước giờ thì em được hai mối tình rồi chị hai mối tình quen nhau bao lâu tại sao chia tay À, cái minh mối tình đầu tiên thì cái thời à, em mới vào đại học quen cái thói à, cũ hủ ở quê cho nên là trai ở đây thì họ hay ái quá cho nên là em cũng sợ ấy là gì chứ như à, em cũng hơi khó tính quen bao lâu thì được nắm tay hay à, gì đòi đó hỏi đòi hỏi dạ, không ấy không em sợ rồi. cái thôi em không quen nữa rồi còn cái anh mà mới đây cách đây 2 năm của em á thì à, cũng quen cũng đồng ý mà cái lúc mà dắt nhau về ra mắt mẹ á thì mẹ không có chịu mẹ ai không chịu mẹ anh đó không có chịu Ồ sao lý do gì không chịu? <laughs> em có hỏi thì anh nói là tại mẹ nói là không thích có con dâu mắt cận giống em Với lại à, mẹ không thích là uh, ờ, uh, ờ, già quá Với lại xấu nữa Cho nên là mẹ không có thích và nói em già xấu á hả? Dạ người ta trả lời vậy xong là chia tay luôn là em dẹp luôn bây giờ nếu như bạn với cô ấy yêu nhau bạn đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ bố mẹ nó không được cô này không đẹp không đẹp ờ, xấu già gì đó vân vân thì bạn xử sự thế nào ờ, đầu tiên thì về gia đình em thì ờ, không có quan niệm về chê về ngoại hình ba má em cũng là, người bình định đặc biệt là chỉ mẹ em này hơi khắc khe xíu là phải chọn con dâu người bình định thực ra thì khi quen tới một giai đoạn nhất khi tình cảm nó sâu đậm thì nên mang về giới thiệu gia đình mà lúc mà đã tình yêu đã sâu đậm rồi khi mang mang về giới thiệu gia đình thì lúc đó mình phải có trách nhiệm bảo vệ đúng rồi phải bảo vệ chứ đúng không những cái mối tình của bạn nam là lý do tại sao lại chia tay dạ em thì uh, quen có hai mối tình em thì cũng giống như bạn nữ đó là cũng à, gia đình à, họ không đồng ý <laughs> gia đình ai gia đình bạn gái đó đó chị lý do tại sao họ lại không đồng ý em bởi vì à, không hợp tuổi chị ồ coi tuổi hả vậy bây giờ bạn có ờ, hợp tuổi chưa hỏi tới qua lại có hợp tuổi nữ có em quan trọng tuổi tác không dạ, em mà không ờ, quan cái này thì em không quan trọng lắm đâu chị không quan, quan trọng, trọng là mình thôi nếu được thì bao lâu nữa bạn tính tới chuyện hôn nhân dạ em hối lắm rồi đó nếu mà được á thì em tính là nửa năm hoặc đến một năm nhanh quá tại vì em nữa. em thấy em thấy bạn em á quen lâu thiệt là lâu rồi cũng chia tay thôi à <laughs> bạn nam thấy sao bạn thời thời gian nào bạn tiến tới hôn nhân được tùy theo tình cảm thôi nhưng mà em thì à, lúc nào cũng sẵn sàng bên kia bạn gái có những sở trường sở đoản thế nào có kể cho bạn trai nghe đi sở trường của em thì em biết nấu ăn được chị nói chung là món gì em cũng có thể nấu nếu mà em đã ăn qua em biết thiêu nữa giỏi quá ha nữ công gia chánh ha <laughs> dạ rồi còn cái um, sở đoản của em hay nóng tính lắm chị lại thẳng thắn nữa không thích là em nói em nói rồi thôi vậy em vậy không có tốt đâu đâu có sao à, em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào à, em thì à, muốn là anh đấy là mẫu người gia đình đó chị mà được sau này mà là cưới nhau á, thì quan tâm gia đình em xíu chứ đừng có là bên ông bên bà rồi bên tôi bên cô là bên trọng bên khinh là không dạ. được đúng không cái đó nhất định rồi bạn ơi rồi bạn nam bạn ờ, muốn một người bạn nữ như thế nào bởi vì đối với em thì ờ, cái gì cũng đừng ở quá em thì quan niệm thế này tình cảm thì hôn nhân cái gì nó đều nó có cái sự sống của nó thì nếu mà mình coi nó sự sống thì cần phải chăm sóc cho nó cái sự sống nó thành phát triển còn em thấy còn nhiều người à, lúc đầu chưa yêu thì cũng tán lên tán xuống xong đó yêu nhau rồi cái về à, không có tiếp tục chăm sóc nữa thì tự động tình yêu hay hôn nhân nó cũng tự đi tới cái kết thúc thôi có những gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không trong cái cuộc sống với nhau em chỉ thấy sự phản bội với nhau là thấy điều đó bừa dối với nhau là em thấy là là mình có thể là thấy sốc nhất phản bội ừ. về ngoại hình bạn có đặt ra tiêu chuẩn gì không dạ em không cần đẹp cao cao hơn, cao hơn em một xí cao mét nhiêu em mét số 2 Trời vậy em muốn bạn trai cao bao nhiêu? Mét bảy trở lên bảy trở lên hả? Đủ gì ta được hết trơn Rồi mà giờ người ta lùng hơn em sao? Dạ cũng không sao ừ. Vậy ha Cho vậy cái tôi Anh cao được nhiêu? Dạ bảy ba vậy rồi Bà tốt rồi, chuẩn rồi à, Hồi nãy anh nói là anh chuẩn bị hết rồi là anh chuẩn bị gì mà chuẩn bị hết rồi anh nói em nghe cái chuẩn bị đầu tiên là cái chuẩn bị sẵn sàng mình là làm chồng đó là cái sẵn đó là bởi vì chuẩn bị về tình cảm mình đón nhận trước đây em rất là sợ cái thơ mình phải lập gia đình bởi vì khi mình cảm thấy mình không đủ mình không mang lại hạnh phúc cho người đó mình rất là sợ yeah. Dạ. còn về công việc thì em thấy hiện tại mình cũng cũng đảm bảo đà nẵng mình mua được nhà chưa anh em đang làm à, thủ tục mua nhà à dạ à, vậy làm thủ tục ờ, lấy vợ luôn lo vừa hai thủ tục đi song song là ngon ha? nghe vậy là thấy yên ổn, ổn. rồi <clears throat> Trời, ở bên được. đây rất là chín chắn ổn ổn ổn sao về đà nẵng được không dạ được <laughs> dạ được phải không nhưng mà em có không thích những cái gì của tính khí của đàn ông không đừng có cọc cành quá anh này không cọc cằn rồi anh này sống rất là nội tâm nói chung là anh thấy ổn hết trơn á nhưng mà em thích đàn ông mập hay ốm dạ em thích người đàn ông mập mập được dạ <laughs> mình đi có đi với người thân không bạn nữ dạ em đi với em gái rồi à, chị họ rồi cả phòng kế toán em nữa Ờ, trưởng phòng của em à, phó rồi. giám đốc của em nữa dạ mà chú phó giám đốc <laughs> là chú này là chú hứa hay là chú khác nữa người mà hứa ta bao vé máy bay á dạ trưởng phòng em à dạ sao chú thấy sao chú À, xin được à, chào hai MC à, đẹp trai và duyên dáng Quyền Linh và Cát Tường. dạ cảm ơn Thì, chú à, thật sự thì à, khi mà đến đây thì à, à, tôi thấy chương trình này rất là hay Ờ, chương trình giống như là một cái sợi dây mà tơ hồng kết nối hai bạn trẻ là với nhau á tôi ước mong sao mà khi mà hai bạn trẻ gặp nhau à, trong trình này sẽ có những cái điểm tâm đổi hợp và bấm chuông và à, không có chuông à, và, và, và, không biết và, và và đi đến hôn nhân cái đó là tôi rất là mong muốn à, cảm ơn dạ. nhiều dạ cho cho cho chị gặp thêm cái người nào mà hứa mua vé máy bay á đó đó dạ à, chào anh dạ, xin chào ờ, xin chào anh Mười Linh chị Cát Tường và quý vị khán giả nó đúng ra cái vụ mà mua vé máy bay là chẳng qua là thấy em em của mình hơi chậm rồi dạ. cho nên cái cái, cái vụ mà vé máy bay chẳng qua cái hình thức để mình khuyến khích dạ nhưng mà giờ nó... hình thức đó còn giữ không anh dạ còn chứ à dạ dạ em chủ yếu chốt câu đó thôi đó dạ dạ dạ bây giờ anh nhận xét giùm cái bạn trai bên kia làm sao anh anh ờ, nhìn rất là chững chạc có kinh nghiệm à, rất hy vọng là hai em sắp xếp uh, gặp nhau bên ngoài nó sẽ sẽ có thời gian tiếp xúc nhau hơn à, xin hết vậy thôi ha trời ơi xin rồi rồi dạ cảm ơn anh cảm ơn rồi bây giờ à, bên nhà trai à, tiền hôm dạ, nay em có bạn thân của em học từ nhỏ lớn rồi à, em xin à, chào chị Cát Tường rồi, em chào xin em. chào anh Quỳnh Linh em thì rất là mong muốn tiền là tìm được một người à, bạn gái sau đó là có thể tiến xa hơn ở trong cái chương trình bạn muốn hẹn hò này ừ. bởi vì lớp em là chỉ còn tiền nữa thôi ờ. là hàng thanh lý dạ <laughs> Em thấy hôm nay hai bạn này rất là có duyên với nhau. Thứ nhất là tiền, tên là tiền ừ. mà tìm được Hậu thì hôm nay à, chị mong Hậu sẽ làm cái ví để à, bỏ tiền vô trong đó. À, yeah. Dạ. Có đầu có đuôi nha. Yeah. Dạ. Rồi, có mặt tiền, có mặt hậu luôn, hay lắm rồi ha Đôi, đôi, đôi rồi bạn gặp nhau đi Cho đôi bạn trẻ gặp nhau ha Là Tiền ơi hát tặng à, hậu một bài nha Rồi, chúc Tiền nhớ hát nha Hai, ba, kéo màn không ực nữa dạ em cảm ơn anh rồi hát bài gây tình cảm liền à, hát là tặng em một bài ở bên này mình thương mình nhớ ngó bên rào ai vẫn làm ngơ trăng tròn trăng khuyết trăng mờ bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên dẫu thương thầm sàn xe điều ly lấy duyên tình sao nỡ làm thinh chim chuyện nhành ớt liếu lo người ơi tôi hát sao câu đợi chờ hay quá quá ngọt luôn dân bình định mà hát ngọt dữ anh linh quá luôn bạn nữ mình có hát lại gì không trước gái... đây là xếp dạng là lên em bình đừng có hát lắm nha <laughs> có vỏ không em có vỏ đó gái bình định là cầm roi dạ không chị dạ ha. dạ không em ra nặng bao giờ chưa dạ nói thì anh là từ bình định em vô ra thì có còn đi ra thì chưa ra lần nào em cũng muốn ra ngoài đó một lần cho biết tại em nghe nói ngoài đó đẹp lắm anh cũng say vì cái đẹp của đà nẵng mà anh phải gắn bó đà nẵng <laughs> say cái đẹp thôi nha đừng có say người đẹp đà nẵng được nha thôi à, bây giờ mình sẽ à, nói một câu gì đó thật là lãng mạn chút xíu để chúng ta kết thúc buổi trò chuyện Cảm tiến tới cái việc ta. là bấm nút hay không bấm nút thôi ờ, anh thì lâu nay chỉ có một lý do khiến anh thức dậy buổi sáng là chất đồng hồ báo thức anh hy vọng rằng là qua cuộc này là em sẽ là lý do thứ hai để anh thức dậy vào mỗi buổi sáng à, em em nghĩ là đến đây anh em mình gặp nhau là cũng là cái duyên rồi còn ờ, với cái cái tuổi như vậy nữa thì ờ, em nghĩ là anh em mình nên cho nhau một cái cái cái duyên nợ đỡ là nếu mà có cơ hội để gặp nhau rồi tìm hiểu biết đâu lại đi xa hơn thì sao rồi cảm ơn hai bạn Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định Hẹn hò hay không hò hẹn 3 tiếng đếm Bắt đầu một hai ba Chúc mừng à, đồng chí trưởng phòng nha hy vọng rằng à, đồng chí sẽ xin được một việc làm kế toán ở trường đại học duy tân